Chào bạn, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về phẫu thuật nội soi cuộc sống và chúng ta sẽ xem cái video thực hành. À, thoát vị địa đệm cuộc sống là một cái bệnh khá phổ biến trong cái dân số của chúng ta. Khi mà khối thoát vị nó gây chèn ép lên bao màng cứng và rễ thần kinh thì sự xuất hiện các triệu chứng lâm sàng như là đau, nhức, tê các vùng chi, vai, mông, tướng, đường đi của dây thần kinh đó phẫu thuật kinh điển để cắt đĩa đệm bị thoát vị là một biện pháp để can thiệp đòi hỏi thời gian chăm sóc hậu phẫu rất là rất là dài và xu xu hướng hiện nay là người ta dùng cái phương pháp là ít can thiệp và sau đây chúng ta sẽ à, xem cái video về phẫu thuật bằng bằng laser cho vùng cột cuộc sống đang xác định cái vị trí của cái nơi mà bị thoát vị đĩa đệm khi mà thoát vị à, đĩa đệm bị thoát vị ấy, nhưng mà phần nào nó vẫn giữ được cái tính liên tục của các phòng sơ thì có thể điều trị bằng phương pháp là giảm áp đĩa đệm cuộc sống bằng laser đấy bằng laser chọc qua qua da nhớ nhá khi mà đĩa đệm thoát vị phường nào giữ được cái tính liên tục của các vòng sơ thì có thể điều trị bằng kỹ thuật là giảm áp địa đệm cuộc sống bằng bằng ID chọc qua da hay cái phương pháp này người ta gọi là BLDD kỹ thuật này người ta sẽ luồn một cái ờ, một cái quang dẫn qua cái kim số 18 ở ờ, đối với cái đốt sống thắt lưng ấy hay là đối với số 20 đối với đốt sống cổ nhớ nhá người ta sẽ luồn một cái dùng một cái quang dẫn luồn qua kim số 18 đối với đốt sống thắt lưng và số 20 đối với đốt sống đốt sống cổ và sau đó người ta sẽ chọc qua tâm tâm đĩa nệm cái năng lượng laser Laser sử dụng trong trường hợp này sẽ là laser NDIR hoặc là laser HOIR đấy hay là bắn dẫn hồng ngoại nhưng mà với công công suất cao được truyền qua cái dây quang dẫn và đốt cháy một phần cái nhân nhầy nó sẽ làm giảm áp suất nội đĩa khiến cho phần thoát vị sẽ bị bị co lại cái phần thóc bị co lại năng lượng laser thì sẽ được truyền qua cái dây quang dẫn và nó sẽ đốt cháy một cái phần nhân nhầy như ban nãy mình vừa nói đấy từ đó nó sẽ như thế nào nó sẽ giải phóng cái sự chèn ép đi và hiện nay thì trung tâm ờ, vật lý y y sinh học đã triển khai thành công cái cái biện pháp này cái phương pháp chữa trị này nữa. các u của tỉ sống thì có thể là bóc tách một cách chính xác bằng bằng laser nữa Đấy. thí dụ như là các u nằm ở gần trung tâm tim mạch hay tim phổi hay gần cú não thì phẫu thuật viên có thể cạo đi cạo cái u đi mà không làm tổn thương cái chức năng chức năng sống còn này đấy với các dụng cụ nội soi cuộc sống và phẫu thuật nằm trong cái ống sống bằng laser thì nó sẽ trở trở nên một cách dễ dàng và chính xác hơn Ok và bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc nhé. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi học à, tiếp theo.